Do it for the và xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với channel của mình Và mình là HR Karen đây Và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video Free Fire nữa của mình Yes Và trước khi bắt đầu video này á Thì mọi người đừng quên để lại cho channel của mình một nút Like, share và một nút subscribe Và các bạn cũng đừng quên lắp vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha Và mọi người cũng đừng quên là hãy theo dõi những trang mạng xã hội khác nữa của mình Như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của mình nha mọi người ơi ô Ồ Phong đang làm gì Phong? à... đang chào chung ờ à, đang chào chung đúng không ờ, ồ ok thì mình thấy phong quay qua thấy phong bấm điện thoại anh em mà ok các bạn ơi hôm nay là mình đã gọi là rủ phong cận vô đây để có thể chơi một cái trận tự chiến với mình các bạn à nhưng mà các bạn có cảm giác được cái điều gì đó kỳ lạ trong ừ. cái trận đấu ngày hôm nay không đó chính là mình và phong cận đang mặc đồ đôi <laughs> Dạ, Chẳng không có gì đâu các bạn à Nói à, Caron là... ép mình mặc các bạn Caron biến thái rồi ừ ờ nói chung là mình ép ờ, phong thiệt các bạn ơi nhưng mà hôm nay á là mình với lại là phong cận á sẽ gọi là mặc đồ đôi để có thể vô solo tự chiến nha anh em ơi và hiện tại á là 3 giờ sáng các bạn à. anh bạn à Đừng có đó mà nghiện ngược nha anh bạn Nghe nó cứ gây lọ Gây lọ gì mặc đồ Lâu lâu mặc đồ chung cho nó tình bạn nó thấm thiết Bạn hiểu không Mình hôm nay là bây giờ là xin giới thiệu các bạn Đây là đang 3 giờ sáng các bạn à Và mình với Phong đang gọi là trốn Simi với Sammy để lén chơi game buổi tối á tại vì là bây giờ các bạn biết không 3 giờ là rất là khuya luôn á mà tụi mình vẫn còn vô đây solo tử chiến được thì nó cũng hơi bị đỉnh đấy nhưng mà nói chung là nếu mà bạn nào yêu thích video này thì đừng quên để lại một like nha còn bây giờ thì tôi với phong cận sẽ vô cái trận tử chiến để coi coi ai sẽ là người thắng nha let's go let's go Ok anh em ơi Và bây giờ cuối cùng tôi cũng đã vô trận đấu rồi nè mọi người Và hiện tại là mình với Phong đang ở trong cái tận trận rử chiến nha Và giáp yep, trận đầu tiên của chúng ta thì mình sẽ chơi gọi là súng lục nha các bạn à Hôm bữa giờ anh em cứ bình luận bên dưới là sao cay bắn ngu dễ vậy cay sao cay bắn gà dễ vậy cay mình nói thiệt với các bạn luôn mình cũng là mình cũng là con người mà các bạn mình đọc bình luận mình cũng thấy buồn lắm nhưng mà thật ra tôi bắn ngu thiệt anh em cho nên là hôm nay tôi sẽ gọi là vô đây tôi báo thù nha trời đất ơi hôm bữa giờ mình quay 10 clip tử chiến á thì hết 10 clip à là không hết 9 clip là mình bắn thua rồi và mình đã gọi là cố gắng luyện tập rất là nhiều để có thể thắng trận đấu lần này ok bây giờ mình đi kiếm phòng bắn nào anh em ơi à tôi thấy phòng rồi ấy à ui rồi anh bạn à ấy à ui da mất nhiều máu quá hả chạy ui thôi da, anh bạn ơi đứng lại đi anh bạn à phong à đây mình thấy phòng rồi nha các bạn ơi mình thấy phòng rồi nha ô ô ô ô ơi ra đây chơi phong ơi ngu gì ra bạn ơi ra đây chơi bạn ơi ra đây chơi đi bạn ơi đi ngoài đi vui lắm bạn ơi ok ok ok ok ok <laughs> ủa mình tưởng đâu chữ đâu chơi lục mà ờ nói chung là Ủa tính ra là bạn cho mua súng súng ờ, ấy bình thường mà chừng nào mà... Ủa tính ra tôi thấy là mua được súng tôi lỡ mua rồi bạn À quên mấy bạn ơi Mình chơi mấy bạn biết sao không Tại vì mình hay solo với Siro á Siro bắt lúc nào mình á là mới vô cũng phải mua lục chơi các bạn Cho nên là mình tự nhiên cái hình thành cái thói quen luôn Trong khi tôi mở 1.500 tiền và chúng ta có thể mua gì cũng được Nhưng mà mình lại quyết định mua lục bạn Tính là bạn cho mình gọi là tiền để mình mua bất cứ gì mình muốn luôn á Tự nhiên giờ bạn vô bạn chơi bạn chơi lục Trời Quên. đó là tại bạn rồi Đó là tại bạn rồi Rồi đúng rồi đúng tại rồi. <laughs> Đúng rồi Tất cả là tại cai hết á okay. À tôi thuế vào Ô oh, đâu vậy Trời ơi Mất nhiều quá quá Mất nhiều máu vậy rồi Oh my god Thề luôn Vừa mới ra cái mất ok ok run tay quá các bạn ơi mình nghĩ là mình nên thả lỏng tí anh em ơi thả lỏng cơ thể đi cây à được bạn chứ sao chẳng thua ừ kìa ôi hết máu rồi các bạn ơi rồi ôi mình hết máu rồi nhịp điệu nhịp cha cha cha phong hãy ra đi ồ sọt gân à Ôi oh, mình không okay, đặt được bông okay. keo bạn ơi Ồ oh, không đặt được bông keo à Ừ buồn Buồn rồi Ok anh em tôi có cái lợi thế là tôi đặt được bơm keo các bạn ạ à. okay, Đặt bơm keo liên tục vậy ba Hơi mình Ủa đâu rồi không rồi không tóc tao biết rồi Ok Anh bạn à Ui tôi hết máu rồi các bạn ơi Tôi xin núp sau bơm keo các bạn đặt ra Bo vô kìa bạn ơi Bo vô kìa bạn ơi No Kỳ vậy ta Từ từ các bạn Ủa ủa bạn hết máu hả ca sao mình bắn chúng bạn có viên mình chết queo rồi hết máu rồi hết máu <laughs> buồn quá ôi xin lỗi nha mà không cố ý đâu mình chỉ mới chạm nhẹ có cái thôi mà cay té rồi thương quá ờ ok ok chúa gì thua ai dáng rồi các bạn bình tĩnh các bạn đừng khoan đừng ao video vội tôi biết là anh em nào mà coi tới thời uh, gian này thì chắc anh em cũng một số anh em đã ao rồi nhưng mà anh em bình tĩnh tôi bảo tôi chơi được nãy giờ mình hơi bị căng thẳng quá các bạn mình nghĩ là mình nên tôi đã tập luyện rất nhiều mình nghĩ là mình nên thả lỏng lại tí các bạn à anh em tôi đã tập luyện rất nhiều tôi chơi free fire nửa năm rồi các bạn à và trình vẫn không lên ok nhưng mà mình nghĩ là mình nên bắn thả lỏng lại tí các bạn không tại vì nãy giờ mình đang hơi bị căng thẳng quá các bạn à ê vô ê vô what's up khoan dừng khoảng chừng là hai giây khoan dừng khoảng yeah gỡ keo gỡ gỡ gỡ sắp gỡ rồi sắp gỡ rồi à, à, nhường thôi à thế à nhường à nhường nhường nhường nhường à nhường nhường nhường nha các bạn phong nhường nha phong nhường nha nhường mà nhường mà nhưng mà có nào phong nhường thiệt không ta nhường <laughs> nhường ơi nhường ơi ok à tía à okay. giờ mà tôi thắng nhanh quá thì lại chẳng có gì để xem phải không à thế à thế à anh em coi tôi gõ nè bây giờ mấy bạn coi mình gõ nha ok Rồi, bạn okay. trận này là bây giờ mình đã mua thêm một cái khẩu gọi là shotgun rồi các bạn để tôi có thể bắn gần được nè À ok, ở ở trong cái map này thì mình có một cái lợi thế đó chính là mình đứng ở trên cao. Alo, alo, alo, đây là mấy tôi quan tèo đây. Ra bắn mình đi bạn. Lên đây, lên đây chơi bạn. À, nhắm à. Nhắm mà đu. Nhắm chứ còn gì nữa. Ok, mình xuống mình chơi với đu luôn là đu nghĩ tôi nên à, bắn à, súng trường anh em ơi an toàn hơn mình phải gỡ được dáng này đã hello hello cái bồ <laughs> cái bồ nguy hiểm phải rồi Yes Trời ơi Gùng quá Gùng quá gùng quá gùng quá gùng quá Gùng quá gùng quá gùng quá gùng quá quá Cái đó kiểu Ờ đúng rồi Tôi tôi đúng kiểu vậy luôn nè Đây tôi đúng kiểu vậy luôn nè Hên mà mình à, không có bị đổ hồi tay á Mình mà đổ hồi tay chắc <laughs> nãy giờ con chuột của mình ướt dẹp luôn rồi đó Thề Rung vãi nồi Tại vì các bạn biết sao không mình đã làm mất danh dự của mình quá nhiều rồi cho nên là mình mình cố gắng mình gỡ lại vì các bạn không cho nên là mình phải cố gắng dữ lắm các bạn không ok bây giờ có tiền rồi trận này chơi mb 40 luôn anh em ơi yes có tiền rồi nha ừ trận này có tiền rồi cộng lên luôn các bạn ơi cộng lên luôn nào sợ gì dân chơi không sợ mưa rơi anh bạn à À hình như chơi bom à Ui anh bạn à Anh bạn à Ây da Trời ơi xem bơ đây ui Ui ôi nguy hiểm quá Ở đặt được bốn keo à <laughs> Đặt được rồi cài được rồi nguy hiểm với nồi thề với em luôn nguy hiểm quá nguy hiểm quá mình phải mang một cái tâm trạng thật là vững vàng các bạn hiểu không không được rung không được rung không được rung không được rung không được rung ok ai à, vãi Phong à Nghi à Trời đất ơi anh bạn bỏ qua đi anh bạn Đừng chơi bom nữa mà Phong à. à Ui mất nhiều máu rồi máu máu máu Anh bạn à Anh bạn à No, Anh bạn Bình tĩnh đi mà anh bạn Anh bạn à Anh bạn à chết bo rồi anh bạn No <laughs> ôi mình mình mình mình gặp bom mình mỗi lần gặp bom là mình sẽ căng thẳng lắm các bạn ơi thề gặp bom căng thẳng thực sự luôn ấy anh bạn à bạn à bạn lại chơi trời bom vậy anh bạn <laughs> mình thích thì mình chơi thôi ai cấm được mình đâu bạn à tại vì anh em biết sao không tại vì mình di chuyển vẫn chưa có được mượt lắm ấy cho nên là mình mình tránh bom rất là tệ luôn thề luôn mình tránh bom cực kỳ tệ luôn ok bây giờ tỷ số của chúng ta là hai ba rồi các bạn ơi <laughs> sao đây anh bạn à ok anh bạn Đấy, như tôi thấy phong lại lại là cầm trái bơm rồi đó tôi có giải được mà anh bạn à anh bạn lại đi đâu rồi đi đâu đi đâu đi đó đi hả ok để kiếm phòng nè các bạn ơi đợi mình để mình kiếm phòng nè mình mặc đồ lòe lạc như thế nhìn dễ nhìn mà ui rồi xa quá mình đang đứng ở xa chỗ không á nhắm à à đúp luôn à được có ló nha Ok, mình thấy phong rồi nha anh em ơi. Ok, nhiều qua đây. Nữa đó đó đó đó. đó. lại lại bom nữa cái các bạn ơi, trời đất ơi. lại là bom. Em bom này ơi. Mình không có bom bạn ơi, mình quên mua bom rồi bạn ơi. Bánh này nè. Rồi Wow Ây chết Má ơi đâu Đâu vậy rồi Tôi cũng mới té trên cao xuống tôi mất quá trời máu rồi à bạn Ok bạn Những ngôi sao trên cao No Ủa con chuột mình bị gì vậy Ơ ờ, từ từ từ từ từ từ chui chui chui chui chui tôi có vấn đề. Ô chui chui. Chui có vấn đề hả? Ơ ờ, mình có vấn đề thiệt, chui mình có vấn đề thiệt các bạn. Phải nồi nghe bắt đầu chui tự, tự nhiên cái nó bị bẻ quá. À. Tự nhiên cái hẹn con chuột lên mình không biết bấm nút nào để tắt. Phải nồi à. Ôi. Trong lúc, trong này rung rung nữa chứ. Ờ đúng rồi, trong lúc đang căng thẳng nữa các bạn. trong lúc đang căng thẳng kiểu rung rung kiểu bị rung tay mà còn gặp kiểu chuyện này nữa thì thôi rồi, sợ rồi à hồi nãy tôi ấn nhầm nút x các bạn ơi trời đất ơi nãy giờ mình ấn mình ấn nhầm nút x này thì bị hiện con chuột lên vậy nè đậu xanh nữa <laughs> trời đất ơi hai <laughs> bốn rồi những ngôi sao trên cao đẹp quá là người bạn tâm giao quá đẹp lắng anh tương tư về một tình yêu đẹp tươi nghiệp tôi chiếm bao <laughs> anh bạn à anh bạn à anh bạn đâu rồi hả tôi đang đi ra ngoài mít nè anh bạn anh bạn thấy ai đâu không? anh bạn có anh, anh bạn có đang chơi nhắm không giờ không đâu tôi không chơi nhắm đâu sao tôi đứng ngoài mít mà không thấy anh bạn đâu vậy anh bạn là anh đang anh bạn có đang dùng cái kế gì không hả tôi có dùng kế gì đâu hả à anh bạn đứng trên núi hả bạn thấy tôi chưa hả đấy rồi đó anh bạn bắn không dính gì nào mà anh bạn đặt bơm keo nhanh quá <laughs> mình chơi mb 40 bạn ơi để chúng ta áp sát nhau lại nhé đúng rồi áp sát lại đi xích lại thêm một chút đi ây da anh bạn à anh bạn à bạn dế là chết tôi rồi bạn ơi ui căng nặng quá ném bơm nè chế bơm sẽ đó đó tôi nói rồi chế bơm sẽ lù lù ra mà nhiều bông quá cần căng thẳng gì không anh bạn à căng thẳng chứ yeah trời ơi ui đây ui căng thẳng quá cùng tay quá cùng quá cùng quá anh bạn đang kiểu tay đang đổ mồ hôi hết mức có thể tay đổ tay đổ tay mình đổ mồ hôi thiệt đó mấy bạn ơi thề rung vãi nồi hơi bị rung luôn ấy tại vì là mình mình quyết định là mình nhất quyết là trận này mình phải thắng được các bạn hiểu không cho nên là mình không thể nào mà để cho anh em thất vọng được nên mình hơi bị tập trung tí các bạn à <sighs> ok lại nhá lại nhá lại nhá ok bây giờ tỷ số tập trung mà nó hỏi mà không không thèm gọi là bình luận luôn đúng rồi mình tập trung đến nó không thể nào bình luận được luôn các bạn không thể nào bình luận được luôn á tại vì là mình mình làm hai thứ cùng lúc nó sẽ rất là mất tập trung các bạn ơi vừa bình luận mà vừa phải chơi game mới hay sao cho các bạn xem nè trời khó khó khó lắm khó lắm đời ai biên trước ngày mai ta sẽ ra sao bạn đâu rồi bạn mình trên đây nè bạn trên đây là đâu thì mình đang ở trên chỗ mình ấy da bạn chơi bơm à No! Tự tin, khoe cá tính mày à No! No! Bạn à Bạn ơi Sao bạn nỡ làm nào bạn chơi vậy vậy mình chơi sao chứ hả sao bạn ác quá vậy oh my god gỡ rồi mà rồi ha rồi hòa được các bạn ơi được được được được ba trận nữa thôi ba trận nữa thôi <laughs> hai trận ờ ba trận à ba đúng trận. rồi ba trận cố gắng các bạn ơi cố gắng cố gắng cố gắng cố gắng cố gắng cố gắng nào Ai, ờ tính ra là nãy tôi cũng mua bom luôn á anh em nhưng mà tôi nghĩ là tôi không chơi mua bom đâu tại vì là mình mình chuyển vũ khí rồi cái thứ các bạn nó vẫn chưa có linh hoạt thật ra không phải đúng đó là không linh hoạt mà bởi vì là mình chưa có set nút ấy cho nên là mỗi lần mà mình muốn chuyển đồ mình sẽ phải uh, ấn cái con chuột lên để tôi chuyển đồ này mà nên là nó khá là khó cho mình okay. nên anh em mình bắn game từ 3 giờ sáng đến uh, ờ, 5 giờ sáng ừ, rồi mày ừ mà sao nãy giờ tôi thấy cái trận này nó hơi bị lâu luôn rồi các bạn ơi căng thẳng quá à <laughs> à mình thấy đâu nhồi những người cho xin chào có lẽ là đồ tôi mặc quá sặc sỡ khiến cho cai có thể nhận ra tôi đúng rồi các bạn mặc đồ thật ra là đồ chúng ta quá sặc sỡ mới đúng bạn ơi xuống đây bắn rồi bạn ơi chúng ta hãy cùng nhau xuống đây ờ, một lỗ nào hết rồi rồi đầu trận tới giờ mới làm được một dáng hết sò các bạn ơi yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah các bạn à người đời nói rồi 30 chưa phải là tết cho nên là mình vẫn chưa gáy vội các bạn ơi Cần <clears throat> thế các bạn Cần thế Rung quá mình đang rung lắm luôn các bạn các bạn có hiểu cảm giác của mình không mình đang rung vãi nồi luôn á ok oh, <laughs> cái đòn nãy giờ thiệt thiệt nó đúng là vậy luôn á mọi người đúng là vậy luôn á trời đất ơi bình thường mình chơi free fire nếu mà mình chơi cái bình thường thì mình cái tay của mình sẽ rất là thả lỏng rồi nhưng mà tay của mình nãy giờ nó cứng đơ luôn ấy mày clip cho nên rung quá hello bạn đâu rồi đang ngoài mít nè mình cũng đang ngoài mít nè mình đâu thấy mày đâu mình cũng đâu thấy mày đâu cái gì làng treo là treo bạn à bạn chơi chạy đường vòng anh bạn anh bạn đâu rồi anh bạn mình hỏi anh bạn mới đúng anh bạn à Bây giờ bây giờ hai đứa mình đều chưa phát hiện uh, vị trí của nhau luôn các bạn ơi Căng thẳng thực sự Thôi mình ra ngoài mít mình bắn luôn đi Phong ơi Mình ngoài mít nè À à à đây đây đây đây đây đây ngoài mít đây đây đây giờ mới thấy Oh lại là bom Lại là bom lại là bom lại là bom Lại là bom tôi thề luôn tôi ghét bom vãi nồi luôn đấy Ủa hôm nay kêu hôm nay kêu tròn à phải à, nhấc cái gì vậy không cái gì tự hủy á à? mình tự hủy cái à, này thì bao tròn đây thì bao tròn phong tự hủy luôn rồi các bạn ơi cây tự hủy một pha tự hủy không để nào gọi là đỉnh cao hơn được ok chỉ còn một giây nữa thôi các bạn ơi mình phải cố gắng lên nào một giây nữa thôi một giây nữa thôi ok ba hai căng thẳng vậy nghe căng thẳng vậy bạn à, thực ra đây chỉ là một trận tử chiến thôi Nhưng mà 10 trận tử chiến trên channel của mình thì hết 9 trận thua rồi bạn ơi Nên là mình phải cố gắng mày hiểu không Trận này nhất định phải thắng à nếu không thì các bạn sẽ gọi là chửi mình gọi là tại sao lại anh ca lại chơi gà vậy tại sao anh ca lại chơi ngu như vậy buồn lắm nên là tôi cố gắng tôi chơi hay hằng ngày đây mà ok Ê, khiên à hai cái khiên luôn đâu á à, đâu à anh here à, mình đi dưới đây nè cam cam <laughs> ui trời đất ơi xem chúng cam bố bố bố ui chưa hên hên quá chưa chết hên à, quá chưa chết thấy phòng nhảy xuống đúng không ta đắt bốn là bao đắt nha đắt ơi trời ơi cuối cùng trời ơi cuối cùng 10 trận thì cũng đã có một trận thắng rồi trời đất ơi cảm động quá mọi người ơi Ok, cuối cùng thì trận tử chiến ngày hôm nay của của chúng ta cũng đã mình uh, chiến thắng là thuộc về mình, mình cũng không quan trọng thắng thua lắm đâu các bạn